What's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung Thì bữa nay là Trung uh, mới làm lại vlog uh, Thì bữa giờ là update với mấy bạn một chút Thì như cái vlog trước là Trung có nói là Trung đã Bây giờ Trung đã ra trường rồi thì uh, vừa rồi là Sau khi ra trường thì giáp cận Tết thì <clears throat> thì Trung cũng muốn là đi kiếm việc làm liền để đi sau Tết đó là Trung sẽ đi vô làm luôn chứ cũng không muốn sau Tết lập đập à, đi à, kiếm việc thành ra là bữa giờ trung ờ, không có quay video và cũng không có làm video nhiều bởi vì là lý do đó là trung đi kiếm việc làm và vừa rồi là trung đạt được một cái gọi là làm bài test thôi nhưng mà người ta hẹn trung là tới ờ, qua tết người ta mới phỏng vấn nên là cũng không đúng dự định cho lắm nhưng mà không sao dù sao thì trung cũng đã làm xong được cv là cái đơn xin việc à, và cũng đã apply là cũng đã nộp vào trong cái công ty của họ thì bây giờ là uh, sau Tết thì chúng sẽ đợi họ gọi để đi phỏng vấn thôi rồi sau đó là chúng sẽ cho mấy bạn biết kết quả và sau đó nếu ok rồi đó chúng sẽ bắt đầu cái công cuộc đi làm nhưng mà hy vọng là chúng vẫn sẽ ráng giữ được cái uh, cái nhiệt huyết gọi là cái cái đam mê làm cái video ha và Trung cũng ráng để chia sẻ với mấy bạn bởi vì là khi đi làm các bạn cũng biết là làm full time thì có thể là làm từ sáng cho đến tối và những cái việc những cái overtime mấy bạn phải làm để kết thúc được cái công việc đó cho nên là nó có thể kéo dài cái thời cái công việc ra rồi không có thời gian để đi tập chẳng hạn đó là cái cái cái tệ nhất là không có thời gian đi tập và nếu mà có thời gian đi tập thì có thể là sẽ tập nhanh và không có thời gian quay video nhưng mà không sao nói chung là trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng thể tập để thích nghi được ok cho nên là để đến lúc đó chúng ta sẽ sẽ biết hy vọng là chung sẽ quay video được ok thì uh, thì bữa nay là chung có quay cái video ngày tập chân nhưng bữa Trung có share với mấy bạn trên Facebook là Trung sẽ tiếp tục chia sẻ cái giao án uh, Pick and Ribbit uh, ờ, Cái đó là FFT7 Pick and Ribbit của uh, Daniel Rambot ở trên bodybuilding.com đúng không? Thì uh, Trung sẽ tiếp tục chia sẻ cái đó hôm bữa Trung mới quay cái ngày on day là cái ngày tay hôm nay là ngày chân Thì sau khi Trung up lên hết thì Trung sẽ nói cái thứ tự tập cho mấy bạn ha Cái peace, Trung sẽ cho mấy bạn xem cái ngày chân của Trung tập như thế nào ha Đó là cái giao án 4 tuần đầu tiên FFT7 Ok che mấy bạn thì đây sẽ là cái ngày chân của Trung thì mấy bạn thưởng thức cái video ngày hôm nay ha Yo, what's up? À, thì bây giờ là Trung mới lên tới trường thì bây giờ Trung sẽ tập chân bù cho ngày hôm qua à, thì hôm qua là Trung có lên cái cái phòng gym ở trong cái khuôn viên trường cấp 3 của Trung à, coi đá bóng thì cái vlog trước mấy bạn cũng coi rồi à, thì bây giờ là Trung sẽ vô tập chân giờ thì bây giờ các bạn có thể thấy là những cái chỗ uh, căng tin nó đều đóng cửa hết thì lát nữa tập xong chúng sẽ không biết ăn cái gì Ok thì uh, bây giờ Trung đang cái trên đường vô phòng tập gym uh, ờ, Thì sắp tới là sau Tết thì Trung sẽ phải đi một phòng tập gym mới Bởi vì là có nghĩa là sau Tết là trường sẽ cắt cái thẻ uh, học sinh của Trung và không thể vô một gym ở trường nữa thì chúng đang xem ừ. là một số phòng ở gần nhà cho nó tiết kiệm xăng thì uh, chắc là chúng sẽ tập ở cái phòng mà hôm bữa các bạn thấy những cái vlog trước cái phòng mà đỏ đỏ cái hoặc là uh, để dành tiền mua thẻ ở trên Cali cũng được ok thì bây giờ là chúng sẽ tập chân và bây giờ này là chúng mới mua một cái Nisli cái quấn cổ chân uh, à không cái cái cái cái, cái đầu gối cái đầu gối mà để cái cái đồ gối kéo lên đó, gọi là knee sleeve ra để lát nữa tôi sẽ review cho các bạn xem cái piece ok thì đây là PCA 411 à, đây là mùi uh, what's up mấy bạn đã trở lại với vlog của Trung Thì bữa nay là Trung sẽ tập ngày trần giáo án uh, Big and Rabbit FFT7 ha Ok thì như thường lệ là Trung vẫn sẽ phải warm up Thì đây chỉ là một trong những cái bài warm up thường xuyên mà Trung thường làm Thì cái clip warm up uh, về phần lower là Trung đã có up rồi ha Mấy bạn nhớ kiếm coi lại giúp Trung cái thì bài đầu tiên nó là bài leg extension 4 set 5 đến 8 rep thì chung nói luôn là hôm nay là đa phần đều là 5 đến 8 rep hết tại vì 4 tuần đầu tiên của cái big and rip là chúng ta sẽ build bự cái cơ thể lên là nó chỉ nằm trong khoảng 5 đến 8 thôi. Uh, thì cái bài này là chung lưu ý với bạn một chút uh, thì đó là khi chúng ta đá lên thì nếu như mấy bạn muốn nó xé sâu và cao hơn ở trên cái đùi chúng ở cái đùi trước của chúng ta á thì chúng ta sẽ hơi duỗi cái mũi chân ra thì nó sẽ ăn khá là sâu ha nó ăn sâu lên trên thường thì chung sẽ đá như vậy à, thì ở cái mấy cái bài đá này nó có nhiều cái cái góc độ để thay đổi lắm sau đó là chúng ta sẽ chuyển đến bài high bar squat thì cái bài leg extension là nó giúp cho chúng ta bơm máu vào cái đùi trước ha để chúng ta squat thì nó là pre exhausted uh, thì sau đó chúng ta sẽ qua bài squat thì chúng ta squat nó sẽ vững hơn theo như chúng thấy là như vậy Đấy, thì chung vẫn sẽ lại warm up với tạ trước để chúng ta có thể có được một cái có như là để cho cái cơ thể cũng như là cái đầu óc của chúng ta nó thích nghi được với cái động tác đó nên chúng sẽ warm up nhẹ với lại uh, mỗi bên là 10 kg ha sau đó là chung sẽ uh, tiếp tục warm up là cái kia hình như nếu mà mấy bạn làm mấy bạn làm 15 rep uh, sau đó set warm up thứ hai mà sẽ làm uh, khoảng 10 rep cái này là 30 kg một bên là 80 tổng cộng thì thì <clears throat> như là chung làm cũng không đủ 10 rep hay sao nhưng mà các bạn warm thì mấy bạn làm đủ cho chung 10 rep ha thì bài này chỉ có 4 set thôi nhưng mà chung vẫn tính luôn cả những cái hiệp uh, warm up vào trong này nên chung ghi cái số số set nó có hơi nhiều nên mấy bạn đừng hiểu lầm ha thì hồi bữa là lúc nãy chung nói là chung mua cái này mới đúng không à, đây là cái cũ mà chung xài thì nó cũng khá là cũ ở này đồ Việt Nam bữa nay chúng tôi thay cái mới vô cái này rất là chắc nói chung mình sẽ test test cái hôm nay ha Ok, sau đó là chúng ta sẽ vào cái set chính và bây giờ chung sẽ đeo cái Nisli đó vào để test uh, Thì đây là set thứ ba ha, chung thực hiện 100kg uh, ờ, Thì đây là set working, working set đầu tiên uh, Thì là chung sẽ thực hiện 8 rep ha trong cái mà uh, ờ, 4 set mà từ 5 đến 8 rep á, thì đầu tiên là chúng đi 8 rep các bạn có thể trừ dần xuống là 7 rep 6 rep và tới set cuối cùng là 5 rep ha ok và set 5 rep đó là mấy bạn buộc mấy bạn phải tập rất là nặng ok và thật sự rất là tốt rất là chắc luôn rất là ấm cái gối à, nếu mấy bạn thích cái này các bạn có thể ghé qua cái shop ANT ở 96 Dạ Nam ha thì à, anh chủ anh mới nhập một lô về các bạn có thể qua lấy và chúng mới mua xong tập rất là phê À, tiếp theo là chúng ta sẽ đến với set thứ tư đó là 120 kg squat uh, là 50 kg mỗi bên thì theo chung đang thực hiện là hai bar squat là chung để nó ở trên cái trap uh, thì lúc xuống nói chung có à, đẩy cái đầu gối của chung nó quá mũi chân ha thì đó là cái kỹ thuật mà chung học được từ bên weightlifting là bên cử tạ à, như vậy thì chúng ta sẽ dùng được cái hip drive chúng ta nó tốt hơn là chúng ta sẽ đẩy được cái phần hông của chúng ta lên à, xuống được sâu hơn uh, nhờ cái cái việc mà cái knee out là cái, cái đầu gối chúng ta nó đẩy tới phía trước á và đầu gối chúng ta mở ra nữa ha uh, sau đó là sẽ đến set thứ năm là 140 kg uh, thì uh, đây là set thứ năm nhưng mà thực chất nó là mới là set thứ uh, thôi sau đó là đến sau đó lát nữa sẽ có set cuối là set thứ uh, 6 và 7 uh, set thứ bảy là do chung test mark out thôi cái uh, thì cái này là cái cái cái khá là nặng ha à chung lưu ý với bạn là cái cái cách cầm tay mấy bạn nhớ là đừng có bẻ cái cổ tay chúng ta nó bị cong lại ha chúng thấy rất nhiều bạn squat mà bị bẻ cái cổ tay ra đằng sau à, mấy bạn nhớ nắm hẹp và chúng ta nhớ giữ thẳng cái cổ tay ha đừng có để cho nó cong như vậy thì lúc mà chúng ta squat nó nó rất là khó kiểm soát cái thanh tạ trên lưng ok thì đây là set cuối của chung set cuối mà đúng theo giáo án nghe là 160 kg là 70 kg mỗi bên nó khá khá là nặng thì đây là như tôi nói mấy bạn lúc nãy là năm cái rep cuối à, năm cái set à, cái cái năm cái, cái set cuối cùng mà có 5 rep á, là mấy bạn phải đi rất là nặng ha à, tại vì đây là cái giáo án mà uh, đang biêu bự vào 4 tuần đầu tiên á thành ra mấy bạn nhớ cố gắng giúp chung là tập nặng vào 4 tuần đầu tiên này giống như là sập luôn á sau đó là chúng ta sẽ đến cái bài leg press à, thì ở trường Trung không có cái máy leg press à, dốc 45 độ ha thì mấy bạn à, nào có cái máy đó thì mấy bạn tập ha máy đó Trung rất là thích tập cái máy đó nó, nó vô hơn cái máy này nhiều à, máy đó chúng ta đạp lên nó sẽ khác với cái này là chúng ta đạp ra à, Trung không thích đạp ra lắm ok à, thì này bài này có 4 set thôi thì Trung chỉ quay có hai set thôi à, bài này cũng rất là đơn giản thôi mấy bạn à, nhớ là để chân à, hẹp ha thì nó sẽ ăn vào cái má đùi ngoài nhiều hơn ha tại vì lúc này chúng ta vừa squat rồi nên thành ra là chung sẽ uh, cố gắng hạn chế là để quá rộng ha nên cho nên chung để hẹp để chung uh, ờ, kích thích được thêm cái mái đùi ngoài nữa cái đó cũng khá là phần thiếu sót của chung ha uh, sau đó là chúng ta sẽ đến với lại bài working lunges uh, thì 4 set là 15 15 rep cho mỗi chân ha là chung bước body weight tại vì trong giáo án là ghi body weight nhưng mà nó khá là nhẹ Ờ, nên mấy bạn có thể cầm thêm cái cục tạ dumbbell là cục tạ đơn ha và chúng ta sẽ bước như vậy là mỗi chân 15 nhưng mà hai chân là ba chục ha à, nên bước khá là nhiều như vậy chúng bước hết phòng và chúng bước ngược về thì vừa đủ luôn á có là chúng ta xuống một một hai hai rồi ba ba bốn bốn năm năm đó đó là một này hai này đó như vậy à, đó là chúng ta làm một rep thôi đó ha chứ không phải là chúng ta uh, tính uh, bước một lên là một rep đâu ha đó như mấy bạn thấy thì uh, ờ, chung cầm cục dumbbell à, ừ trục dumbbell là cục tạ đơn và nếu như mấy bạn thích á thường thì có hai người à, thường thì có nhiều loại người là cảm giác khác nhau họ thích để cái boy bell để chúng ta giữ ở trên cổ và chúng ta bước nó sẽ vững cái người hơn ha à, còn nhiều người thì thích cầm dumbbell nhưng mà cầm dumbbell thì chúng ta sẽ luyện được cái grip nữa là cái cái độ cái cái lực nắm tạo của chúng ta nó rất là tốt nó cũng dạng như là bài farmer work á thì chúng ta cầm tạm ta đi vòng vòng phòng á thì chúng ta luyện grip với lại cái core nhưng mà cái bài này là chúng ta bước luôn nó cũng luyện luôn ok nên chúng ta cái ráng kết hợp ha à, đó xong bài này 4 set ha chung làm hai set thôi à, chung quay hai set rồi sau đó chúng ta sẽ ra bài ác mộng đó là bài fst7 đó là bài hack squad thì à, có cái máy hack squad thì lát chúng sẽ để tấm hình ở đây cho mấy bạn ở ờ, phòng chung không có cái máy hack squad đó thì chung nghĩ là rất là nhiều bạn biết cái máy hack squad đó rồi à, thì chung không có nên thành ra chung phải chế bằng cái máy smith này thì nó cũng tương tự nhưng mà nó nguy hiểm hơn chút nó dễ bị chấn thương cái lưng nếu như chúng ta không kiểm soát và không gồng co chính xác ha à, thì à, cứ hai set thì mấy bạn lại lên tạ một lần thì đây là set thứ tư là chung lại lên tạ một lần à, và set thứ à, sau năm sáu ở set 6 thì chúng ta lại lên một lần ha thì đây 30 kg mỗi bên lúc mấy bạn xuống á, là mấy bạn xuống vuông góc thôi hoặc đừng xuống quá sâu ở cái máy Smith này nhất là cái bài mà chúng ta chế nha chúng ta nói bài chế nha nếu mà xuống sâu quá là nó sẽ cụp cái xương ờ, hông ở ờ, cái xương xương xương sống của chúng ta à, nó sẽ dễ rất là dễ gãy chấn thương hồi xưa chung rút xuống rất là sâu nhưng mà chúng rất là sau đó là chung bị đau lưng do cái bài này nên thành ra là chung chỉ xuống 90 độ thôi hoặc sâu hơn một chút thôi à, thì nó phải ăn nó sẽ ăn về cái cái cái đùi trước của chúng ta khá là tốt à, cái này chúng đứng hơi rộng mấy bạn có thể đứng hẹp lại và hai cái mũi chân chúng ta chỉ song song với nhau ha ok đó là bài FT7 sau đó thì như mấy bạn để ý đó là lúc nãy chúng ta tập toàn đuôi trước thì bây giờ nó sẽ qua, qua đuôi sau đó là cái cách chia của ông Mahani Rambot thì chung cũng không ý kiến gì chung chỉ tập theo thôi ok thì đây là cũng 4 set 5 đến 8 rep bài uh, City Laker là chúng ta sẽ móc đuôi sau ok thì bài này nếu mấy bạn nào không cảm nhận được đùi sau á thì chung có một cái tip nhỏ đó là khi mấy bạn xuống xuống thật nhanh đạp à, móc xuống vèo cái giữ lại một giây sau đó chúng ta sẽ nhả lên 4 giây đó là four count eccentric thì như cũng đã nói rất là nhiều rồi ở ờ, đó như bạn có thấy chung có có làm một hai rep đó chung là rất là chậm thì nó sẽ giúp cho cái đùi sau chúng ta nó feel hơn và nếu như mấy bạn ý nữa thì mấy bạn để hai chân hẹp vô và hai cái hai cái mũi chân chúng ta chỉ ra ngoài vô vải luôn Ờ, ok thì bài này là bài chung chế tiếp là sending One lacquer thực chất nó là bài laying lacquer ở trong giáo án nhưng mà chung không có mấy đó nó là chung đứng bài standing one leg à, bài này chung chế luôn nếu bạn không có bạn chế chung được cái máy chung đang tập là máy leg attention nhưng mà chung quay người lại à nhưng mà cái tip bài này ha là mấy bạn nhớ đứng thẳng người nghe đứng thẳng người đừng có lean tới trước như chung như vậy đừng có đổi người tới trước sau cái buổi hôm nay chung quay á, bữa sau chung mới nhận ra được chân lý thành ra là đừng có chỉ người tới trước mẹ đứng thẳng ở chung luôn đứng thẳng nha thẳng đứng người lên luôn rồi chúng ta đứng trên cái bột luôn mà chúng ta móc cái đùi lên nó sẽ vô vải luôn đừng có đổ người tới phía trước như chung ha cái này là dẫn vô nhưng mà nó không có bằng cái cái cái cái chúng ta đứng thẳng cái uh, quay phim xong rồi chung về chung mới nhận ra chân lý không thực chất là bữa sau chung tập rồi chung mới nhận ra chân lý á à. ý này uh, nó cũng uh, rất là focus nó isolate từng chân và tập nó sẽ cảm nhận cũng khá là tốt nên mấy bạn dễ dễ tập trung vào một bên hơn <clears throat> ha, thì uh, đó là cái wall lecker trung chế cái sau đó là bài đùi sau cuối cùng đó là bài stiff leg deadlift thực chất là cái bài này đáng lẽ là nó nằm ở giữa đó nó nằm ở giữa của cái bài lúc nãy và cái bài one leg curl chung chế nhưng mà chung không thích tập cái deadlift này ở giữa tại vì cái cảm giác của chung mới là khi mấy bạn đã cuốn nó vô mấy bạn đã đã co nó lại mà mấy bạn tập cái bài này mấy bạn giãn cái đùi sau ra lát này mấy bạn móc đùi sau á là nó không vô luôn thề mấy bạn có có thể thử tại chung làm cái này xong chung lát nữa chung quay lại cái bài one legger chung tập nó hết vô rồi nên là chung để hai bài gần nhau luôn xong rồi chung tập bài deadlift sau Lần nào thì cũng tập đùi sau thôi nên không có gì hết à, bài deadlift này thì uh, các bạn lưu ý chung là mấy bạn uh, ráng giữ cái lưng thẳng ha cái chân thì nó sẽ thẳng nhưng mà nó không phải là khóa gối thì lúc ta xuống á là chúng ta cái cây nó ngang cái gần như ngang cái mũi chân nha thì nó sẽ vào đùi sau rất là nhiều à, thì mấy cái tip đùi sau thì chắc chung sẽ quay sau à, đây cũng bài chung chế luôn phòng tập này không chỉ tập chỉ có chế thôi Seated Cup Race là mấy bài này mấy bạn ngồi mấy bạn nhón bắp chuối á thì cái này ở phòng nào cũng có rồi chung có nên chung phải chế bằng cái lack attention ha à, thì cũng ok vô lắm mấy bạn cũng có thể chế nếu như mấy bạn phòng mấy bạn cũng có ha à, rất là đơn giản sau đó chúng ta sẽ đến bài uh, standing card race 4 set 5 đến 8 ha uh, thì cái này đúng là trung đứng lên hai cục tạ để cho uh, trung có thể vẽ được cái bắp chuối ra nó tốt hơn thì cái bài này nếu như mấy bạn uh, ấy thì mấy bạn có thể nhón hai nhịp ha chúng ta lên nửa xong chúng ta lên giật mạnh lên cái là thêm một nhịp nữa là lên hai nhịp và chúng ta lớ bài curve là chúng ta phải squeeze lúc lên đỉnh giữ lại ha ok nhớ này cái chung nói lại cái tip của cái tập cái bắp chuối đó là chúng ta phải squeeze chúng ta phải siết nó vô ở cái lúc chúng ta lên đỉnh đó, chúng ta sẽ siết nó vô nếu như mấy bạn không siết nó không phải là tập bắp chuối nữa còn nhiều bạn á hả bouncing là mấy bạn cứ nhón bình bình bình bình bình là nó không có vô ha nó không có vô bắp chuối nhiều đó thì cái bài leg press này là uh, cái bài nhón bắp chuối ở trên leg press đó là bài cuối cùng của ngày chân và nó cũng là bài FST7 ha Ok thì mấy bạn thử cái ngày chân FPT7 này và mấy bạn cho Chung biết ha Thì Chung sẽ up dần dần đủ hết cái giáo án lên cho mấy bạn đủ 8 tuần ok Yo, what's up? Uh, chúng mới tập chân xong thì bây giờ chúng sẽ uống hai scoop quay thì cái mùi này là mùi cooking cream mình sẽ cho vô khoảng 350ml nước sau khi uống cái này xong mình lát nữa chung sẽ uống cloramin riêng tại vì cái mùi đó là mùi tropical storm không uống chung với quay được nó sẽ khá là chua cái các bạn thấy đây đây là glutamine mùi tropical storm lát nữa chúng sẽ uống à, thì tóm tắt cái buổi trần ngày hôm nay như mấy bạn đã coi rồi thì à, bữa nay là tập bình thường thôi nhưng mà tự nhiên thấy bữa nay cũng hơi xung thành ra là chúng test chúng test mắt out à, thì ráng là quay lại 180 kg mà cái hồi đó nói chung gánh được cái đó là hồi lúc có 81 kg lận bây giờ chúng có 76 77 kg tùy lúc thì uh, cũng ráng là uh, ráng là gọi là tập lại được cái mức 180 kg mà ở cái mức uh, ký cơ thể thấp hơn nhưng mà không được bị sập yo yo what's thì đây là glutamine lúc nãy như chúng nói đây là cái glutamine thì bây giờ chúng sẽ uống riêng thì cái mùa này là mùa tropical storm và nó có màu vàng xí à, nó khá là nó hơi chua chua thì cái này là giúp cho chúng ta phục hồi cơ bắp sau khi tập ha các bạn uống cái này trong dưới quay cũng được nhưng mà nó phải hợp mùi còn này không có hợp nên chúng phải uống riêng ok thì bây giờ chúng sẽ uống cái này vào chung về nhà ăn cái gì đó ok ok thì hy vọng mấy bạn thích cái video của chung ha à, nếu mấy bạn thích thì mấy bạn nhớ like share và subscribe cái video này cho chung ha thì tiếp theo Lo Chung cũng sẽ úp về cái giáo án Big and Rapid và FST7 này thì có thể sẽ là ngày ngực hoặc là ngày vai nhưng mà Chung nghĩ là ngày vai ok hẹn bạn hẹn gặp mấy bạn lại video tiếp theo ok peace out bro